cháu luyện viên Thomas Tuchel và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tới ngay với sân vận động London để chứng kiến hiệp một trận đấu giữa West Ham và Chelsea. Chương trình này được tài trợ phát sóng bởi Sunbox chống thấm thế hệ mới Tường với trát, nguy cơ rạn nứt và thấm nước rất cao đã có Sunbox SP01 không cần bột trét, không cần sân lót với trên 700 màu. Sunbox SP01 là giải pháp chống thấm tối ưu. Tường mới trát, nguy cơ rạn nứt và thấm nước rất cao. Đã có Sunbox SP01 không cần bột trét, không cần sân lót với trên 700 màu. Sunbox SP01 là giải pháp chống thấm tối ưu. Sunhouse tự hào mang đến giải pháp lọc nước chuẩn sạch tinh khiết. Công nghệ nóng lạnh thế hệ mới, thiết kế slim thon gọn, mặt kính cường lực cao cấp, máy lọc nước nóng lạnh house sạch tinh khiết. Xi măng đa dụng Insi Power S giúp bê tông cứng nhanh hơn, bền chắc hơn, vững công trình trước mọi thách thức. Xi măng Insi cứng nhanh hơn, bền chắc hơn. tháng 12 này, cố vũ tuyến Việt khám phá thế giới thể thao đỉnh cao, đa dạng trên các cộng. Ưu đãi đặc biệt chỉ 395.000 đồng trọn bộ các cộng HD, các cộng đa dạng đỉnh cao ngập thể thao. Sun House tự hào mang đến giải pháp lọc nước chuẩn sạch tinh khiết. Công nghệ nóng lạnh thế hệ mới, thiết kế slim thon gọn, mặt kính cường lực cao cấp, máy lọc nước nóng lạnh Sun House sạch tinh khiết. An toàn là nhu cầu của mọi gia đình, là sứ mệnh của khóa Huy Hoàng. Chúng tôi tự hào mang đến sự an toàn tới hàng triệu gia đình Việt. Khóa Huy Hoàng, khóa an toàn vượt trội. Kia, movement that inspires. Hôm nay là ngày các chiến binh thép hỏa phát rời lò cao ra cạn Vâng, Thứ Thượng Quận Các chiến binh có nhớ phẩm chất của mình không? Dạ, thứ nhất, xuất thân từ quặng, sạch không tạp chất Thứ hai, xuất thân từ quặng, chắc bền vô song Thứ ba, đi khắp muôn nơi, xây nhà bền chắc Tốt lắm, hãy cùng nhau vươn ra biển lớn, khẳng định vị thế hàng đầu của thép hòa phát Thép từ quặng sắt, nhà chắc đời đời Thép hòa phát thị phần số 1 Việt Nam My life, my color. Trận đấu này được tài trợ phát sóng bởi My life, my color. Thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam. Tủ lạnh thạch xanh Casper, rộng rãi, chọn tươi ngon.